anh em hôm nay uh, sẽ trải nghiệm uh, câu cá mõm tại uh, à, cửa biển đây là những con cá mõm tươi sống thấy chưa ôi cá bò đây là cá bò <laughs> là mồi dùng để câu tôm này mà lên luộc nhiều hơn phê rồi <laughs> đấy rất là nhiều người à, cùng à, câu kinh tế lấy cá nữa chiu chiu người ăn hết người làm ra ăn hết người làm ra là có thật rồi <laughs> cười đã ấy sụp phổi chứ hôm qua câu suối mỏm rồi hôm nay về đây câu cả mỏm nữa không bo cả luôn cả đây hắn chiếu đại người la đấy nè à, ông đi chưa quen ăn chắc người la cho biết đi nữa ôi cha cha cha chơi xấu thiệt đấy chứ ừ. Không, mình cơ bản mình câu cá to tới cá nhỏ đi thế anh Hoàng đi công ờ, có coi ờ, video này đây là cầm bọm này không phải anh đi câu lóc mà khi mua không có gọi là cầm bọm nữa mồi thì hết mà cả thì không ăn không có <laughs> chẳng qua chơi biệt câu thôi chứ anh vô chưa mười ba ngàn ờ, sáu mấy gần ba ngàn bảy biệt nữa ta đủ cả bò đấy cả cả chi đó cả chi đấy bé cả chi là đấy cả vẫu này còn con ruộng này có núi này, cho teo con nữa này. À. Gọi là cái thao là múc nước đó. Để có chết được đấy chứ. Là cái thao gọi là gọi cái thau đấy. Cậu đẹp ghê chứ. Thật chuồng ghé hàng sông đấy. ha Cậu bạo đẹp đấy chứ. Cậu bạo. Cậu bạo ba con ơi. Ba tháng nữa mới bắt lên. Vô gửi lông á. ghế quạnh đuổi ơi chèo dẻo quá <laughs> thắt xe được đấy đó bị trầm rồi thôi bất là đó <laughs> lùi đấy là lùi cả một cái combo combo con má chịu nổi kẹp cá đi đôi đây nặng rồi rồi Woo. sắp hết uh, dơ cạn rồi kiếm ăn cả mũ đôi chứ về mà hấp cho rồi chứ cả bầy Nuôi nuôi Nuôi ơi Ê Ôi trời Ôi Chiu chiu Đã lắm Cá bo này Ủa Ủa cá ừ, bo này mà có cái chục con mình đồ thơm ấy Ôi Làm pizza gà ghê lắm combo ba lưỡi ờ, đi mang bố bằng giấy không ờ? đây là kết quả của ờ, một buổi đi câu Đây. công đồng bọn kê dạ. Rồi rồi Nhấn nhấn cái bắt đấy Wow. Anh Tích là được ờ, mày trong các mỏm à? À, toàn cá mỏm có cá bò có cá vậu đấy thôi có được cá vậu nữa ờ hết có đâu câu không ừ đâu có bọt đâu, đâu có trồn bắp. à, bị tôm lên làm môi tôm tôm lên sau kìa ha wow. bữa óp đây là thả mồi nhự cho cá vô câu ừ. <laughs> <laughs> Gimana? Wah. Ôi trời, chị dẫn mình về sao đấy? Sợ. Gì Có sợ gãy đúng bị gãy cái này. Ừ. Nè, mình nhớ thức mình. Ôi trời. Lột gì lên đi. Ôi rồi, mà buông như thế, rú rú. Để đâu đó. Đâu à đếm lên hào tê sầu ăn một tạc ui làm gì vậy mình lên đi con trắng à à nếu kết thúc chuyện đi câu câu cá mà ăn toàn gà luôn câu bên gà hay câu cá luôn, mình mình á gà trứng luôn méo lên được của anh chim anh thả con con con khác con chim cút mãi đi mãi lên làm một sơ cọc thôi em rồi ok ok à, chỉ mình ít bụng bung đi chỉ mình ít bụng bung